Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 8 năm 2020. Như quý vị biết, tuần qua một tuần tăng giá khá là tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN Index của chúng ta đóng cửa uh, tuy chỉ là một tuần tăng điểm rất nhẹ nhưng nó khá là then chốt và bản lề. Đó. Chúng ta biết là khu vực 850 là một khu vực rất nhiều phiên chỉ số VN Index của chúng ta thất bại và tuần qua thì chỉ vào VN Index của chúng ta phiên cuối tuần đã có một phiên bứt phá đóng cửa ở vùng rất là nhạy cảm 855 nếu đầu tuần mở cửa và chỉ số chinh phục ngưỡng 855 chỉ số hoàn toàn có thể hướng lên vùng giá 877 và xa hơn là vùng giá 900 các tín hiệu kỹ thuật thì cũng đã cho cái chỉ báo tăng giá sau rất nhiều tín hiệu thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh và đi ngang chờ đợi có lẽ là các nhà đầu tư của chúng ta đang khá là rón rén vì sợ chỉ số chứng khoán Mỹ sau khi lập đỉnh thì đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán Mỹ lại không đi xuống cứ liên tục lập đỉnh mới. Có lẽ điều đó nó đã củng cố sự tự tin đối với các người đầu tư của Việt Nam. Các quỹ đầu tư cũng đã bắt đầu mạnh dạn giải ngân hơn và điều này hỗ trợ chỉ số VN-Index của chúng ta có thể bước vào nhịp tăng giá ngắn hạn. Quý lưu ý nhé, tăng giá ngắn hạn. Còn xuống chung về dài hạn thì rõ ràng chỉ vào VN-Index của chúng ta sẽ gặp khó khăn thách thức rất lớn nếu muốn tăng giá vì chúng ta biết là tình hình làm ăn của các doanh nghiệp uh, là năm nay không được tốt lắm và đặc biệt là những tháng cuối năm sẽ rất là khó khăn uh, cùng với tình hình chung của thế giới thôi tình hình dịch bệnh thì chúng ta biết rồi chưa có mặc dù Nga đã công bố vaccine Trung Quốc đã công bố vaccine nhưng cũng chưa biết khi nào vaccine đưa vào và không biết hiệu quả cuối cùng nó như thế nào nhưng uh, trước mắt thì chúng ta biết là số người nhiễm bệnh thì đã vượt 23 triệu, số ca tử vong đã hơn 800.000 trên toàn thế giới và đang hướng đến cột mốc là 1 triệu ờ, ca tử vong. Ở ờ, Hoa Kỳ thì vẫn là tâm điểm của thế giới với ờ, gần 6 triệu người nhiễm bệnh và trên 180.000 ca tử vong, mỗi ngày nghìn người chết. Nhưng có lẽ những thông tin về dịch bệnh Covid hiện nay nó không còn ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Giống như kiểu là nhờn thuốc rồi, các bạn nhớ là như vậy. Và có lẽ thì tháng cuối tháng 8 đầu tháng 9 cũng là thời điểm mà nó có khoảng trống thông tin khoảng trống thông tin rất lớn không hề báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì chưa có đấy các thông tin à, nhấn mạnh về thị trường thì hiện nay các cái thông tin xấu thì nó phản ánh xấu thì xấu rồi có lẽ thời điểm này sẽ thời điểm mà các nhóm đầu cơ sẽ tranh tối tranh sáng đấy, để hoạt động mạnh bên cạnh đó thì các cổ phiếu riêng lẻ sau thời gian tích lũy không xuống được thì ắt phải lên thôi còn lên để lấy đà xuống hay là lên để lên luôn thì chúng ta chưa thể biết chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn tâm điểm tuần sau chúng ta hết sức lưu ý vào phiên ngày thứ năm nhá tối ngày thứ năm chủ tịch Fed sẽ phát biểu à, à, nếu chủ tịch Fed phát biểu hé lộ những chính sách tiền tệ mềm mỏng của Mỹ và tiếp tục có thể can thiệp mở rộng các gói kích thích thì điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường thế giới có thể là tăng giá nhưng ngược lại nếu chủ tịch Fed à, phát biểu mà với thái độ ôn hòa hơn hoặc cứng rắn hơn à, phát đi tín hiệu là có thể là không mở rộng hơn gói kích thích kinh tế thì hoàn toàn có thể phát đi tín hiệu tăng giá cho đô la index và gây áp lực giảm giá đối với chỉ số chứng khoán Mỹ. Chúng ta sẽ xét qua một chút chỉ số chứng khoán Mỹ. Đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones thì uh, trong hai tuần nay chỉ số chứng khoán Dow Jones đóng cửa quanh 28.000 Ờ, chưa chưa phát đi tín hiệu gì cả đấy nếu nó bứt phá trên 28.000 hoàn toàn có thể tìm về đỉnh cú 29.500 đối với chỉ số Nasdaq thì liên tục lập đỉnh rồi và không có có dấu hiệu uh, dừng leo dốc có lẽ chỉ số Nasdaq đang là chỉ số ờ, thể hiện cái sự lạc quan thái quá của nhà đầu tư chúng ta biết là kể từ đợt dịch bệnh bắt đầu hoành hành kinh tế Mỹ chính thức rơi vào suy thoái thì chỉ số Nasdaq đã vượt đỉnh là hơn 20%, 25%. Đấy, còn so với cái đấy, hồi tháng 3 thì chỉ số Nasdaq tăng gần gấp đôi rồi. Đây là một mức kinh hoàng luôn, chỉ trong vòng 4 tháng. Đối với chỉ số SP500 thì SP500 đã đạt được trở lại đỉnh cũ 3.400 nhá. Có thể chỉ số SP500 sẽ loanh quanh ở đây tạo mô hình hai đỉnh nhưng cũng có thể vượt đỉnh. Nhưng nói chung là chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay thì có một cái tín hiệu nhấp nháy khá là nguy hiểm tất nhiên là chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng nhưng mà việc nó leo dốc bất thường hoàn toàn nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào đấy là lý do một phần đồng chi phối phần lớn đến tâm lý người đầu tư Việt Nam và các quỹ tuy nhiên hiện nay do chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta lo sợ là nó sụp đổ nó chưa sụp đổ còn chỉ số chứng khoán Việt Nam sau thời gian tích lũy đi ngang thì có thể nó sẽ có một nhịp tăng giá ngắn hạn Đặc biệt chúng ta biết cuối tuần vừa qua thì chính phủ Việt Nam đang đề xuất cái gói hỗ trợ 90.000 tỷ đồng. Đấy. Còn hỗ trợ đối tượng hỗ trợ sẽ được mở rộng hơn so với gói hỗ trợ trước đó. Đây cũng có thể là một cái ờ, thông tin nó sẽ ảnh hưởng lớn đến ờ, diễn biến tâm lý ngắn hạn nhà đầu tư. Cái trạng thái phòng thủ có thể được dỡ bỏ và có thể chỉ VN-Index của chúng ta tuần tới sẽ bước vào một nhịp tăng. Nhưng tôi cũng lưu ý quý vị là có thể nhịp tăng này là một cái bẫy giá nên quý vị hết sức cẩn thận và lựa chọn thời điểm này cá nhân tôi thì bán xuống hiện nay tôi sẽ không bán xuống tuy nhiên mua lên tôi cũng sẽ không mua lên thời điểm này tôi sẽ chọn biện pháp là đứng ngoài cho an toàn còn cá nhân tôi vẫn đánh giá sẽ có một nhịp nhiều khả năng tuần sau sẽ một nhịp tăng giá sau khi chỉ số đã tích lũy khá là lâu đó nhưng mà kể cả thị trường có tăng giá thì cá nhân tôi tôi lựa chọn phương pháp đứng ngoài cho an toàn tôi sẽ không giải ngân và không tham chiến trong sóng này đó đối với chỉ số vn index đối với chỉ số ờ, vn 30 chỉ số vn 30 cũng tương tự chỉ số vn index thôi đang ở cái điểm rất là then chốt 793 Đấy. out cái vùng 800 này thì chỉ số vn 30 hoàn toàn có thể tìm về vùng giá 803 854 nhé các tín hiệu kỹ thuật thì đang cho dấu hiệu cho thấy là tín hiệu đi lên chứ không phải đi xuống quý vị nhé tín hiệu đi lên ngắn hạn với tín hiệu đi lên của chỉ số chứng khoán cơ sở nói chung và chỉ số phái sinh nói riêng thì rõ ràng các chỉ số phái sinh cũng sẽ có xu hướng đi lên Đó. phái sinh hoàn toàn tuần sau có thể bứt phá chinh phục trên ngưỡng 800 nhưng tôi chỉ nhắc lại quý hết sức lưu ý thời điểm này nhé đặc biệt lưu ý phiên tối ngày thứ tư à, tối ngày thứ năm nói chung là nhịp này hoàn toàn có thể là nhịp tăng giá nhưng cá nhân tôi thì tôi sẽ lựa chọn đứng ngoài cho an toàn còn quý vị có thể cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro để có lựa chọn phù hợp đối với các mã cổ phiếu riêng lẻ Vingroup thì không có tín hiệu gì rõ ràng nhé lên xuống không rõ ràng VHM cũng vậy không có tín hiệu lên xuống rõ ràng 10 ngày nay VHM đứng quanh 79 thì chúng ta không biết đường nào một lần cả VRE cũng vậy nói chung ba mó má họ cổ phiếu nhà VIX là đi ngang đứng im Vinamilk sau những tăng giá mạnh từ 100 lên 115 hiện nay cũng đang đi ngang quanh 115 không phát tín hiệu gì rõ ràng có lẽ là những mã cổ phiếu lớn nhất trên thị trường hiện nay à, họ nhà VIX cộng với Vinamilk là đang có tín hiệu không rõ ràng đi ngang thôi chúng ta sẽ xét đến nhóm có vốn hóa lớn nhất thị trường chi phối rất lớn đến index là nhóm ngân hàng Vietcombank đi ngang quanh 83 không có tín hiệu tăng giá hay giảm giá gì nhé BIDV cũng đi ngang không có tín hiệu rõ ràng CTG thì lại có tín hiệu bứt phá khá là rõ nét nhé tín hiệu tăng giá khá là rõ nét CTG đã chinh phục ngưỡng 243. Như vậy CTG hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục ngưỡng 25 và có thể hướng đến ngưỡng 27 28. Như vậy CTG là cổ phiếu top 2 rồi, bắt đầu phát tín hiệu. Còn top 1 thì Vietcombank nằm im, BIDV không phát tín hiệu gì. Đối với các ngân hàng cổ phần khác, VVBank Đấy, cũng đã bứt phá vùng 21 năm rồi. Trước mắt sẽ hướng đến vùng giá 23 và có thể tiệm cận vùng 25 đã phát đi tín hiệu tăng giá khởi nghĩa ở nhóm ngân hàng top 2. Techcombank cũng đã vượt 20. Đấy, đang báo tín hiệu tăng giá. Techcombank trước mắt sẽ chinh phục ngưỡng 21, xa hơn sẽ là 22. MBB cũng phát đi tín hiệu tăng giá sau khi chinh phục ngưỡng 17 rồi. Có lẽ MBB sẽ hướng lên vùng giá 18 và 19 trước đó thôi. đối với ờ, ngân hàng HDB HDB thì tín hiệu không rõ ràng nhé đối với STB STB đã vượt qua vùng giá 10.8 rồi đến 11 rồi có lẽ sẽ quay trở lại 12 thôi mục đích là 12 năm hai cái đỉnh cố tín hiệu cũng đã phát đi tín hiệu tăng giá SHB thì vẫn đang trong downtrend Tự chung lại các ngân hàng top 2 thì đa phần là phát đi tín hiệu tích cực tăng giá các bạn lưu ý nhé. Đối với các cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến thị trường khác gát gát thì không có tín hiệu gì rõ ràng quý vị lưu ý nhé có mỗi nhóm ngân hàng thể hiện tín hiệu tích cực của cổ phiếu ngân hàng top 2 thôi Mansan, Mansan vẫn đang giảm giá thôi, vẫn đang đau downtrend, không có tín hiệu tích cực. MWG cũng vậy không có tín hiệu gì tích cực cả không rõ ràng PNG cũng vậy không có tín hiệu tăng giá đối nhóm cổ phiếu chứng khoán SSI phiên cuối tuần cũng khá tích cực tuy nhiên SI cần vượt qua 15 trước khi có thể tiến đến vùng giá 16 năm cần phải vượt qua 15 HCM cũng có dấu hiệu tích cực phiên cuối tuần tuy nhiên nó không rõ ràng đó có tín hiệu tăng giá có thể nói là các ngân hàng top 2 cho tín hiệu tăng giá khá là tích cực đó. các cổ phiếu chứng khoán cũng cho tín hiệu nhấp nháy tín hiệu tăng giá SSI HCM cũng tốt tuy nhiên không quá rõ ràng còn lại các mã cổ phiếu lớn khác uh, như VIX, Vinamilk, họ nhà VIX, Vinhome thì không có tín hiệu rõ ràng Vietcombank nói chung là các cổ phiếu top 1 thì chứng lại nhé không có tín hiệu tăng giá rõ ràng các cổ phiếu top 2 thì lại có tín hiệu uh, tăng giá khá là tích cực đặc biệt các ngân hàng top 2 FPT cũng vậy cho tín hiệu nó không rõ ràng có thể nói là tín hiệu tích cực thì đến từ các ngân hàng top 2 và cổ phiếu chứng khoán à, tuần tới hoàn toàn các ngân hàng nếu các cổ phiếu top 1 à, phát ra tín hiệu tích cực gia nhập nhóm tăng giá à, gió nét thì nó sẽ kéo thị trường đi lên khá là mạnh tuy nhiên quan điểm cá nhân tôi vẫn nhắc lại quan điểm cá nhân tôi tôi có thể nhìn thấy nhịp này có một nhịp tăng giá tuy nhiên à, thời điểm này là thời điểm tôi khá là thận trọng nên nếu là cá nhân tôi tôi sẽ lựa chọn phương pháp tạm đứng ngoài bán xuống thì tôi sẽ không bán xuống thời điểm này nhưng mua lên tôi sẽ không tham diễn đó là nhận định uh, quan điểm cá nhân về thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 8 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công